Bạn biết được những kênh học lập trình hay ho nào bằng tiếng Việt ngoài Hockey Team và Trung tâm Đào tạo tin học Khoa Phạm. Với rất rất nhiều những khóa học miễn phí. Hay Dũng lại lập trình và tôi đi cốt dạo với những chia sẻ hữu ích xung quanh nghề lập trình. Hãy cùng tôi đến với danh sách 10 kênh học lập trình hay miễn phí tiếng Việt. Nhớ xem đến cuối video nhé. Vì sẽ có một kênh của nữ lập trình viên quốc dân đấy. một Những loại lập trình Kênh học lập trình hay ho nhất bằng tiếng Việt mà tôi từng biết 170.000 người đăng ký. Ngôn ngữ lập trình chính Python. Chủ kênh là một thanh niên thành công đến từ chuyên 8 Amsterdam, Hà Nội. Hiện đang là giảng viên tại Úc. Đến với kênh Dũng Lai Lập Trình, bạn sẽ được trải nghiệm những kiến thức cơ bản về lập trình cũng như giải thuật. Do đã có kinh nghiệm giảng dạy tại trường đại học cùng tư duy logic nên thanh niên dũng lại nói rất dễ hiểu. Do đây là kênh YouTube được tạo ra với mục đích chính là bán thẻ Meetup cùng các khóa học nên kênh không có nhiều bài học chuyên sâu. Hai, Tôi đi cốt dạo 189.000 người đăng ký Ngôn ngữ lập trình chính GAV Vâng, tôi không nói đùa đâu Đấy là GAV anh Hoàng đã tạo ra một kênh lập trình hay nhắc đến các nữ thần tượng Nhật Bản. Chủ kênh có một niềm yêu thích GAV vô bờ bến. Kênh ra các vlog về khía cạnh lập trình thông qua cách kể chuyện hài hước, dân cốt, biết thêm được những tool, mẹo, hữu ích trong công việc. Tuy nhiên, anh Hoàng nói khá nhanh trong video nên hơi khó nghe cho thính giả và chủ đề chính của kênh cũng không phải là về tutorial Nên những bạn nào muốn học lập trình thì kênh này sẽ không thể nào đáp ứng được ba Ok Team 125.000 người đăng ký Ngôn ngữ lập trình chính C Sharp How Team là một kênh lập trình hay có tất cả các khóa học về C Sharp, C Sharp WinForm C Sharp, WPF, ASP.NET MVC 5, lập trình game với C Sharp, vân vân. Ngoài ra, kênh còn có các khóa học liên quan đến SQL Server, Unity và Python. Các bạn thoải mái học nhé! Tuy nhiên, các khóa học đã được làm ra ở đây đã khá lâu nên việc học các công nghệ framework mới khá khó khăn. 4. Trung tâm Đào tạo Công nghệ Khoa Phạm 78,6 nghìn người đăng ký Nền tảng lập trình chính Android Node.js Đây là kênh youtube học cốt miễn phí của một tổ chức Nên rất đa dạng về khóa học Không chỉ Android hay Node.js như tôi đã đề cập ở trên Kênh lâu lâu mới ra một khóa học Nên các bạn sẽ phải ngóng chờ khá lâu đấy 5. Thư viện lập trình Tip and Story 142.000 người đăng ký Nền tảng lập trình chính Không có Kênh được xây dựng và hoạt động với mục đích mang đến cho cộng đồng lập trình một thư viện dồi dào, miễn phí về công nghệ thông tin. Ngoài cốt, admin còn mang đến cho chúng ta một vài khóa học về Photoshop. Điều mà tôi nghĩ các bạn lập trình viên hiện giờ, đặc biệt là front-end developer nên học. Kênh cũng đã có 10 ờ, tháng không ra video mới. Anh em lập trình cũng đang rất mòn mỏi mong chờ. 6. Lập trình viên TV 48,4 nghìn người đăng ký Ngôn ngữ lập trình chính Python Không gì ngoài những câu chuyện xung quanh nghề lập trình Bằng chất giận chân thật Kênh đã truyền tải Ý kiến của admin vô cùng thuyết phục thông qua các vlog. Kênh không sử dụng nhiều pattern interrupt nên đôi khi người xem sẽ có cảm giác khá nhàm chán. 7. Dạy nhau học 38,2 nghìn người theo dõi Ngôn ngữ lập trình chính C cộng cộng Với một bề dày 8 năm phát triển Kênh dạy nhau học hứa hẹn mang đến cho các bạn những kiến thức chuyên sâu nhất về C cộng cộng Ngoài ra kênh còn đem đến một số thông tin hữu ích nhất định về tiếng Anh hay tool. C cộng cộng khá khó học. Việc này có thể làm cho những sinh viên mới theo ngành có chút không hứng thú. 8. Tedu Channel 30,6 nghìn người đăng ký Ngôn ngữ lập trình chính C Sharp JS Tedu Channel là nơi đào tạo trực tuyến về lập trình chia sẻ các kiến thức thực tế Đến với kênh, bạn sẽ có thêm tự tin để bắt đầu con đường lập trình của mình. Kênh có một điểm trừ nhỏ, đấy là giọng đọc chưa được truyền cảm cho lắm. chín Atlas Lucy 19,1 nghìn người đăng ký Ngôn ngữ lập trình chính Không có Bạn đã quá buồn chán với những kênh học lập trình của phái mạnh Vậy thì Ashley Ngusi là lựa chọn thích hợp cho bạn đấy. Đây là vlog của cô người yêu quốc dân đối với tất cả anh em lập trình chúng ta. Chủ đề của kênh xoay quanh cuộc hành trình từ một sinh viên ngoại thương trở thành một International Developer của Ashley. Đúng như tên của kênh, ta sẽ được thấy một vài hành động hay câu nói ngố tàu đến mức ngu si của Ashley. 10. Lập trình Angular Ngôn ngữ lập trình chính Angular Đây là kênh lập trình tuy mới nhưng đem đến rất nhiều những kiến thức chuyên sâu về Angular Những kiến thức thực tế của chủ kênh sẽ được truyền tải một cách đơn giản nhất giúp bạn dễ dàng thực hành Vừa rồi là những kênh học lập trình hay nhất 2021 bằng tiếng Việt. Bạn có đồng ý với tôi không? Hay bạn còn biết những kênh khác còn hay hơn? Hãy comment ở bên dưới để mọi người cùng biết nhé. Nếu các bạn thấy video hay, hữu ích, hãy ấn nút like, chia sẻ để ủng hộ kênh và đừng quên nhấn nút subscribe để theo dõi những ờ, video mới nhất của mình